Đăng ký ngay khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu cùng học văn chị Hiên để cải thiện kỹ năng, phương pháp làm bài, thực chiến đề với lộ trình học tập hoàn toàn mới phù hợp với tất cả các bạn học sinh từ lớp 8 đến lớp 12. Hãy cùng gặp chị trong khóa học này để chinh phục nghị luận xã hội các bạn nhé! Hello! Vâng, xin chào buổi sáng tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi học ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, hôm nay đã là buổi thứ hai của chiến dịch chinh phục nghị luận xã hội cùng với chị Hiên rồi. Và thời điểm hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với tất cả các bạn. Không biết là các bạn thế nào? Các em đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay hay là chưa? Nếu như các bạn đã có mặt ở trong buổi học số 2 này rồi thì hãy cùng gửi lời chào tới chị Hiền nhá. Được không ạ? À? Chúng mình sẽ cùng đợi nhau một chút xíu nha. U là trời, hiện tại thì chị đã nhìn thấy là đang có gần 200 bạn đang tham gia cùng với chị Hiên ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay rồi. Em thức trắng nè ạ à. <laughs> Thức trắng thật không phải Như Ngọc ơi Hello Kim Thúy nhé Xin chào Vi Trần, xin chào Ngô Quân Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Ở trong buổi học ngày hôm nay Buổi học thứ hai của chiến dịch chinh phục nghị luận xã hội Cùng với chị Hiên Với cái nội dung tiêu đề là gì Thì chị cũng đã để ở trong cái tiêu đề của phần phát trực tiếp này rồi Đúng rồi đấy Ngày hôm nay sẽ tiếp tục lại cùng với nhau đặt ra một cái mốc nữa nha Nếu như mà có 500 bạn cùng xem phần phát trực tiếp này một lúc Thì chị xin phép là sẽ được tặng quà được không ạ? À? Cho các bạn may mắn, cho một số bạn may mắn vào đây Món quà dành cho chúng mình đây ạ à. Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội Nhưng mà nhớ nha, phải được 500 bạn cùng tham gia trong chiến dịch Trong buổi học ngày hôm nay cùng một lúc nha Nên là ngày hôm qua đã đạt được mục tiêu đâu nhở Ngày hôm nay cố gắng là à, bảo thêm những người bạn của mình là dậy thôi, dậy thôi Trời sáng mất rồi, cùng lên học với chị Hiên nào Không nếu như mà bỏ qua ấy, là tiếc hùi hụi đấy nhá À, <laughs> sẽ cùng đợi mọi người thêm khoảng tầm 1-2 phút nữa Rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu à, buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị Hiên nha Ok không ạ? Chúng mình sẽ cùng đợi mọi người một chút xíu nữa nhá Các bạn ơi nhất trí không? Nhất trí không? Cùng đợi mọi người một chút xíu nữa nhá rồi, hiện tại ở đây là có hơn 200 bạn đang tham gia cùng với chị Hiên trong buổi học ngày hôm nay rồi. À, nghị luận xã hội nè, Hôm qua không học được tiếc quá chị ơi Thế à <laughs> Hôm nay đã dậy được rồi đây đúng không em à, Cố gắng nhá Vân Anh nhá <laughs> Có bạn nào ngày hôm nay là buổi đầu tiên không ạ? À? giơ tay chị Hiên xem với Và bạn nào là ngày thứ hai đã cố gắng kiên trì tham gia cùng với chị Ngày hôm nay là buổi thứ hai đã cùng dậy với chị rồi ạ à. giơ tay chị xem nào Hello Thùy Giang, xin chào em Và nhớ là tác thêm những người bạn của mình nữa nhá Chúng mình nhá Nhanh chóng nào, dậy thôi, dậy thôi Đúng không ạ? Em ngủ quên chị ơi <laughs> Vừa mới bắt đầu thôi em ạ Không sao đâu, vừa mới bắt đầu thôi Bây giờ dậy là được rồi Nói chung là bây giờ có mặt ở đây cùng với chị và mọi người là ok rồi À em là ngày thứ hai rồi ạ à. Nhất trí nhá Gia Hân nhá Đúng rồi ngày hôm qua thì chị cũng có thấy là Gia Hân có tham gia cùng với chị Ở trong buổi đầu tiên À có bạn Hạ Vũ là buổi đầu tiên này Có bạn à, rồi Có bạn May Dương là buổi đầu tiên này có bạn Hiểu Minh là buổi đầu tiên này À ok, vậy là cũng có khá là nhiều à, những bạn mới à, đang tham gia trong cái phần phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị đây à, Bạn Kim Ngân là buổi đầu tiên này, Mai Đình là buổi đầu tiên này, Nhật Minh là buổi đầu tiên này Đỗ Đại Học không biết tên là gì là buổi đầu tiên này Nhất Trí Vậy là chúng ta có thể thấy là cũng có những bạn mới và vẫn có những cái bạn cũ, rất nhiều bạn cũ. Đây ạ, à, ngày hôm nay là buổi thứ hai rồi. Bởi vì là sau buổi hôm qua tham gia hào hứng quá nên nhất định ngày hôm nay phải gặp lại chị Hiên ở trong chiến dịch chinh phục nghị luận xã hội mới được. Và các em ơi, các bạn có biết chủ đề của buổi ngày hôm nay là gì không? Cực kỳ thú vị đấy. Thế nhưng mà trước khi đến với cái nội dung của buổi ngày hôm nay thì tiếp tục là một cái lời gửi gắm nữa muốn trao tặng đến với chúng mình. Và lời gửi gắm ấy ngày hôm nay có tên gọi là Không có bí mật nào trong việc thành công cả. Đơn giản chỉ là làm việc nhiều giờ và đổ mồ hôi. Các em ạ, à, đó, bây giờ thì các bạn đã biết bí kíp của thành công đối với rất nhiều ờ, người đã và đang thành công là gì rồi chúng mình nhá. Không có bí mật nào trong việc thành công cả không có bất cứ một bí mật nào trong việc là các bạn ấy đạt được những cái số điểm cao trong học tập của mình cả à điều quan trọng là gì ạ đơn giản chỉ là những bạn học sinh ấy đã làm việc nhiều giờ và đã đổ mồ hôi không có ai chết đuối trong chính mồ hôi của mình đâu thế nên là chị rất là mong rằng bản thân các bạn cũng sẽ nỗ lực và đừng nghĩ rằng là à cái sự nỗ lực của mình như thế là đủ rồi các em ơi, còn có rất là nhiều người đang cố gắng Thậm chí đang cố gắng hơn các em rất nhiều lần Đúng không ạ? Mà kết quả có khi còn đang chưa được như ý muốn Vậy thì tự vấn lại chính bản thân của mình Các bạn đã thực sự cố gắng rất nhiều giờ Và các bạn đã thực sự đổ mồ hôi cho tất cả những gì các bạn đang phấn đấu hay chưa? Nếu như mà chưa thì đấy, đã biết câu trả lời vì sao mà điểm của mình vẫn chưa cao rồi nhá. Được không ạ? À? Ngày hôm nay tiếp tục gửi gắm đến chúng mình một cái bí mật của thành công. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau đến với nội dung của ngày hôm nay và mong rằng bản thân các bạn sẽ luôn giữ được cho chính mình. Đó chính là gì ạ? À, đó chính là cái sự nỗ lực không ngừng không ngừng từng ngày từng ngày từng ngày chúng mình nhá. Nội dung ngày hôm nay nội dung của buổi thứ hai ngày hôm nay Đợi chị một chút xíu để chị cho chữ to lên nha Được không ạ? À? Sẽ là về dẫn chứng trong à, đoạn văn nghị luận xã hội À các bạn ơi Ngày hôm qua thì cái nội dung mà chị có chia sẻ cùng với các bạn bao gồm đó chính là về cái cách thiết lập dàn ý của đoạn văn nghị luận xã hội nếu như các bạn vẫn còn nhớ thì chúng mình sẽ bao gồm những phần đó chính là mở đoạn này đó chính là thân đoạn này và đó chính là kết đoạn này các bạn có nhớ không ạ à ở trong cái phần mở đoạn này thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải đặt vấn đề đúng không ạ lời khuyên của chị dành cho các bạn đó chính là chớ nên lòng vòng nhé điều quan trọng nhất là chúng ta gọi là gì ạ thẳng thắn nhất để đi vào vấn đề ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề đúng không ạ đây là lời khuyên dành cho các bạn ok chưa nào ở trong phần thân đoạn thì các bạn cũng đã biết rồi chúng ta nên có những ý như sau để tạo ra một cái bài viết đầy đủ dành cho chúng mình bao gồm đó chính là gì nhờ các bạn nhờ đó chính là giải thích này đó đó chính là phân tích bàn luận này Đúng không ạ? Đó chính là chứng minh này Đúng chưa? Và đó chính là gì nhỉ? À có thể nhá sẽ lật ngược vấn đề hay nhìn cái vấn đề đó trên một cái góc độ khác nếu cần. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành liên hệ bản thân. Cuối cùng sẽ là kết đoạn gửi gắm một cái thông điệp. Vậy thì chúng mình ơi, Nhìn vào cái phần đề bài ngày hôm nay, các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ tiến hành chứng minh. Đây chính là phần mà chúng ta cần phải đưa ra dẫn chứng đây ạ. À, chúng ta sẽ cần phải đưa ra dẫn chứng chính là ở vị trí này. Tức là sau khi chúng mình tiến hành xong phần phân tích và bàn luận. Được không ạ? À? Sau khi chúng mình tiến hành xong phân tích và bàn luận Và trước khi chúng mình lật ngược vấn đề hoặc liên hệ bản thân Thì chúng ta sẽ phải nêu ra dẫn chứng ở đây Bao nhiêu bạn đang theo dõi phần phát trực tiếp này cho rằng Em cảm thấy cái việc đưa dẫn chứng vào bài viết là rất khó giơ tay chị Hiên xem Nào, bao nhiêu bạn ở trong phần phát trực tiếp này cho rằng cái việc mà chúng ta tìm dẫn chứng và đưa dẫn chứng vào bài viết là một cái điều rất khó ạ. À? Những bạn nào cảm thấy khó cho tay chị xem cái Những bạn nào cảm thấy khó cho tay chị xem cái ạ À chị rất là muốn nhìn thấy các bạn Và hãy tác thêm những người bạn của mình nha Bạn nào mà nhiệt tình một lát nữa cuối giờ chị sẽ tặng quà cho các bạn Và quà là gì thì các bạn cũng biết rồi Đúng không ạ? Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội nhá Thế nên là hãy tác ngay những người bạn của mình vào trong phần phát trực tiếp này Được không? Được không? Nhiệt tình lên Nào nhiệt tình lên Ok không ạ? Nhiệt tình lên nào chúng mình ơi À bạn nào cảm thấy khó thế? Cho chị nhìn thấy cánh tay của các em được không? Ồ thì ra là có rất là nhiều bạn cảm thấy khó này Được không ạ? Có rất là nhiều bạn cảm thấy khó này Em đang yếu phần này lắm ạ à. Rồi nhất trí Đây không phải là câu chuyện của riêng một ai cả Mà đây là cái câu chuyện Chúng ta cảm thấy khó là bởi vì có thể những cái lý do sau đã và đang chi phối chúng ta nhá để xem có đúng là như thế không các bạn nhá <laughs> cũng khó ạ à. <laughs> rồi các bạn ơi đây này chúng ta sẽ thấy nhá trong cái tiến trình để có thể đưa được dẫn chứng vào trong bài viết của các bạn hay nói cụ thể đó chính là cái thao tác lập luận chứng minh đưa sẽ đi liền với việc đó chính là đưa dẫn chứng vào bài viết Thì các bạn ơi Có phải quy trình của chúng mình sẽ là như thế này không? Trước tiên nhá Là chúng ta phải tích lũy dẫn chứng cái đã Được không ạ? Bởi vì nếu như mà các bạn không có dẫn chứng Thì làm sao mà các bạn đưa vào được thấy không ạ? Chị cho rằng là cái cái cái bước đầu tiên mà chúng mình cần làm Đấy là chúng mình cần phải tích lũy dẫn chứng cái đã Được chưa nào? Cái thứ hai chúng ta mới tiến hành đưa dẫn chứng vào bài viết đó chị nghĩ là chúng ta không không nên tắt bất cứ một bước nào cả cái bước tích lũy dẫn chứng này cũng là một cái bước cực kỳ quan trọng nhưng mà nhiều bạn bỏ qua các em thường hay đi tắt các bạn hay đi tắt theo cái hình thức đó chính là à, các bạn chỉ à, đơn giản gọi là nghĩ ra trong đầu mình khi mà chúng mình đọc một cái đề ấy thế là các bạn nảy số các bạn gọi là gì ạ à, tự đưa ra một cái phần uh, dẫn chứng tức là các bạn tự nghĩ ra một cái phần dẫn chứng và các bạn đưa vào luôn thường thì các bạn sẽ bỏ bỏ qua cái bước này các bạn sẽ chỉ làm cái bước là đưa dẫn chứng vào bài viết thôi chứ các bạn sẽ không có cái bước tích lũy dẫn chứng được không ạ ở đây có bạn nào không thường là không tích lũy dẫn chứng mà các bạn sẽ là à, các bạn sẽ là à, nhanh chóng là đưa luôn cái dẫn chứng vào phần bài viết không có bạn nào thường sẽ làm như thế không? Chị thì chị cho rằng là thật ra thì nếu như chúng mình thực sự là một người hiểu biết thì các bạn có thể đi tắt được. Nhưng nếu như bản thân các bạn vẫn còn đang chưa hiểu về nhiều các cái vấn đề khác nhau, chưa có nhiều kiến thức về các cái vấn đề khác nhau thì chị nghĩ là đi tắt như thế <laughs> thì chị nghĩ là cái việc đi tắt như thế này sẽ khiến cho các bạn thường là bị bí dẫn chứng và tưởng rằng là mất ít thời gian để đưa dẫn chứng vào bài viết nhưng thực tế là mất rất nhiều thời gian để đưa dẫn chứng vào bài viết được không ạ à? thế thì ở đây chúng mình sẽ có nhá cái thao tác đầu tiên chị nghĩ các bạn nên làm đó chính là chúng ta sẽ tiến hành tích lũy dẫn chứng và cái phần tích lũy dẫn chứng này chúng ta sẽ biểu thị bằng một cái bảng dẫn chứng hoặc là sổ tay dẫn chứng tùy theo cái cách trình bày của các bạn sổ tay dẫn chứng tùy theo cách trình bày của các bạn thì sẽ có khá là nhiều những cái kỹ thuật để chúng ta thiết lập bảng dẫn chứng hay là sổ tay dẫn chứng của cá nhân các bạn. Đó có thể là dẫn chứng 4 ờ, đó có thể là cách thiết lập 4W, 1U và 1N. Thì cái này chị sẽ chia sẻ cụ thể và chi tiết với các bạn hơn ở trong cái khóa học 29K Khóa học bứt phá nghị luận xã hội sẽ diễn ra vào tháng 9 tới. Không biết là ở đây thì đã có bao nhiêu bạn biết đến thông tin về khóa học 29K đó rồi. Thế nhưng mà đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ học 10 buổi và học phí của 10 à, buổi đó sẽ là 299.000 các bạn nhé. Với một cái mục tiêu là bứt phá nghị luận xã hội tức là sau cái khóa học đó cùng với chị thì các bạn sẽ có thể viết được những cái đoạn viết nghị luận xã hội chất lượng hơn không còn bí ý tưởng khi mà chúng ta bắt đầu viết nghị luận xã hội nữa và các bạn sẽ có thể nói chung là với mục tiêu cuối cùng là nâng cấp cái bài nghị luận xã hội của các bạn nên là nếu như bạn nào chưa đăng ký khóa học này thì hãy nhanh chóng một lát nữa nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên để gặp nhau, gặp chị trong cái khóa học đấy để chị chia sẻ cùng với các bạn lần lượt về từng bí kíp siêu chi tiết giúp cho các bạn có thể viết nghị luận xã hội tốt hơn nữa chúng mình nhá. Khóa nghị luận văn học chị cũng có Mai Vũ ơi, em có thể à, chủ động À năm ngoái học chảy quá Năm nay em bảo mẹ cho em học tiếp à <laughs> Thùy Giang ơi nhất trí nhá Thế thì nhất định phải phải gặp lại chị nhá à, Thùy Giang ơi Hẹn chú hẹn Thùy Giang nha Hẹn em Hẹn em, hẹn em nhá Rồi Nhật Hoa ơi, nhất trí Một lát nữa nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên nha à, ờ, Đây sẽ là cái ưu đãi dành cho các bạn Được không ạ? À? 29k cho một buổi học được không nào? Và chị rất mong sẽ được gặp các bạn ở trong cái khóa học đó để chia sẻ được nhiều thứ hơn và điều quan trọng là gì các em biết không? Là các bạn sẽ có thời gian để luyện tập và chị sẽ sửa cho các bạn những cái lỗi mà các bạn gặp ở khi mà các bạn làm nghị luận xã hội chỉ ra luôn cho các bạn à, những cái lỗi mà các bạn thường gặp để bài viết của các bạn sẽ tốt hơn nữa ok chưa ạ rồi thì ở đây chị đang nói tới cái bước là chúng ta phải thiết lập một cái bảng dẫn chứng Thay vì thiết lập theo cái kỹ thuật 4W, 1U và 1N Thì ngày hôm nay chị xin phép được tối giản hóa cái thao tác đó Bằng cái cách chúng ta có thể làm như sau Đây ạ, à, các bạn có thể xây dựng cái bảng dẫn chứng như thế này Ví dụ như là số thứ tự này Được không nào? Sau đấy thì ở đây chúng mình sẽ có đó chính là về dẫn chứng này dẫn chứng Ở đây chúng ta sẽ dành cho đó chính là dùng cho chủ đề này Đó, ok không ạ? À? Thì chúng ta sẽ lần lượt tích lũy những cái dẫn chứng này ở đây giúp cho chị nhá Các bạn sẽ chủ động tích lũy những cái dẫn chứng này ở đây giúp cho chị Thì ở đây chúng mình sẽ có lần lượt các cái dẫn chứng Và các em ơi, những cái nguồn mà các bạn có thể chủ động tìm dẫn chứng các em có thể tìm dẫn chứng ở, ở à, đây ạ à, một số những nguồn như sau mà chị cho rằng là uh, các bạn chỉ cần mở những cái nguồn đó ra là các bạn có thể dễ dàng tích lũy được rất là nhiều những cái dẫn chứng hay rất là nhiều những cái dẫn chứng chính xác Ví dụ để nói về những cái tư tưởng đạo lý hay là những cái câu chuyện mà truyền cảm hứng mang cái giá trị tốt đẹp đối với mỗi con người thì hãy đến với trang Việc Tử Tế. Được không ạ? À? Fanpage Việc Tử Tế ạ. À. Đây các bạn có thể nhìn. Đó, đây ạ. À. Fanpage Việc Tử Tế. Đây ạ, à, các bạn có thể nhìn nhá. Đợi chị một chút xíu. Đây chúng mình sẽ có này. Việc Tử Tế. Đây ạ. À các bạn ơi, chúng ta sẽ có nhá. Tìm việc tử tế sao ra đây ạ? À, đây ạ, à, chúng mình sẽ có này. Ở đây có rất nhiều những cái câu chuyện được không ạ? À? Ở đây có rất nhiều những cái câu chuyện về người thật, việc thật, truyền cảm hứng thật mà các bạn có thể đưa vào trong phần bài viết của mình các em ạ. À. Được truyền tải dưới những cái dạng video clip như thế này được truyền tải dưới dạng hình ảnh và chia sẻ bằng bài viết như thế này. Được không nào? Và các bạn ơi, bất cứ về con người nào cũng là một câu chuyện truyền cảm hứng. Và chị cho rằng đây thực sự là một cái kho tàng để chúng ta tìm thấy quá nhiều những cái câu chuyện ngoài đời thực, người thật, việc thật, câu chuyện thật mà có cái giá trị truyền cảm hứng tới tất cả chúng ta. Ok chưa ạ? Thêm vào đấy thì các bạn cũng có thể lên các cái trang khác ví dụ như VTV24 được không ạ? À? à cũng với rất là nhiều những cái câu chuyện về người thật, việc thật được không nào? Còn các bạn ơi, thế nhưng nếu như các bạn để ý một chút xíu nhá thì các bạn sẽ thấy đó chính là những cái trang này á thường là những cái trang sẽ định hướng cho chúng ta về dạng dẫn chứng đó là dạng dẫn chứng cập nhật được không ạ? À? Dạng dẫn chứng cập nhật có nghĩa là dạng dẫn chứng như thế nào? Đây là một cái dạng dẫn chứng mà chỉ ở cái thời điểm đấy thôi thì sẽ có nhiều người biết đến. Nhưng mà ví dụ như là khoảng tầm 5 năm, 10 năm nữa thì người ta sẽ không còn nhắc nhiều đến cái câu chuyện đấy. Thậm chí là người ta sẽ không biết đến cái câu chuyện đấy nữa. Được không ạ? À? Thì đây là những cái dạng dẫn chứng cập nhật. Những cái dạng dẫn chứng cập nhật này thì sẽ có một cái ưu điểm đó chính là nó rất gần gũi và nó sẽ biểu thị những cái hiểu biết rất là thức thời của các bạn ấy, rất là cập nhật của các bạn ấy. Được không nào? Nhưng mà các em ơi, bên cạnh đấy thì chúng mình cũng có thêm những cái nguồn dẫn chứng nữa. Đó là những cái nguồn dẫn chứng mang tính chất kinh điển. Có nghĩa là trong bất cứ thời điểm nào thì câu chuyện về con người ấy về ờ, nhân vật ấy, cái số liệu ấy vẫn luôn là chính xác và vẫn luôn luôn là một trong những cái điều mà để cho chúng ta nhắc tới là chúng ta nhớ liền à. Ví dụ như là những cái dẫn chứng về à, Bác Hồ chẳng hạn. À, phải không ạ? Chúng ta có dẫn chứng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp chẳng hạn. Được không nào? Đại tướng Võ Nguyên Giáp chẳng hạn. Đúng không? Chúng ta có những cái dẫn chứng về à, nhà khoa học Thomas Edison chẳng hạn đó, được không ạ? À? Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là đây là những dẫn chứng mang tính chất kinh điển Là những cái dẫn chứng mà chúng ta sẽ thấy là trong bất cứ thời điểm nào cũng đều đúng cả Trong bất cứ thời điểm nào hoặc là chúng ta cũng nhìn nhận là đây là những cái dẫn chứng mà nhìn trên các góc độ khác nhau Thì sẽ thuộc về các chùm chủ đề khác nhau nhưng mà hãy nhớ là hãy chọn cho mình những cái nguồn thông tin uy tín các bạn nhé có thể là những cái trang báo chính thống tại Việt Nam như là VTV được không nào? Hay là chúng ta có về uh, ờ, VN Express hay là Dân trí thì các bạn hãy chú ý nhá, báo Lao động vân vân thì hãy tìm những cái nguồn, những cái trang báo chính thống. Như vậy thì cái việc tìm dẫn chứng của các bạn sẽ trở nên chính xác hơn, đơn giản hơn. Thế thì cái cách làm của chúng mình để thiết lập một cái bảng dẫn chứng cá nhân rất là đơn giản thôi à, Chúng ta sẽ có ở đây ví dụ chúng ta cùng đến với cái trang Việt tử tế này nhá Thì có một cái câu chuyện dạo gần đây mà chị thấy là truyền cảm hứng rất lớn tới chúng ta Đây các bạn nhìn này, đợi một chút xíu nhá Chúng mình sẽ thấy đây ạ Đó, tủ thực phẩm không đồng thắm tình người buôn ma thuột này À đó, hay là chúng ta có đây ạ Nhóm thanh niên đã thần tốc phục dựng bức ảnh của 10 nữ thanh niên sung phong ở ngã ba Đồng Lộc này À được không ạ? Thể hiện cái gì đấy? Một cái cách để thể hiện cái lòng biết ơn và tri ân đối với những thế hệ đã đi trước Đúng không ạ? Lòng biết ơn, sự hy sinh, đúng không nào? Hay là cái sự tiếp nối của thế hệ trẻ thời điểm hiện tại đó hay là hình ảnh về một anh rap đáng yêu khi mà đã giúp cho các cái chú công an giao thông điều khiển giao thông thế nhưng mà khi tìm hiểu về con người này thì người ta còn xúc động hơn nữa bởi cái sự cống hiến lặng thầm khi mà anh đã hiến tiểu cầu hơn 100 lần trong vòng 8 năm đúng không ạ? Thì đây rõ ràng là một cái dẫn chứng rất là hay để chúng ta viết về cái chủ đề đó là những cái điều tử tế, những cái điều tốt đẹp ở trong cuộc đời này phải không ạ? Hay là về cái dạng đề đó chính là những cái cống hiến hy sinh thầm lặng của người trẻ cho đất nước, đúng không ạ? Cho cộng đồng. Thì đấy cũng là cái đề bài chúng ta có thể làm, chúng ta cũng có thể triển khai. Đúng chưa? Thì các bạn ơi, sẽ có rất là nhiều sẽ có rất là nhiều những cái dẫn chứng ở đây để chúng mình có thể đưa vào các bạn ạ. Hay là chúng ta có cái dẫn chứng về người cha của 131 đứa trẻ Bùi Minh Nhật đấy, các bạn biết không ạ? À người cha của 131 đứa trẻ đấy Rất một cái câu chuyện cực kỳ truyền cảm hứng Khi mà không dám làm phẫu thuật bởi vì sợ rằng là Thật ra cái tỷ lệ để thành công trong cái cuộc phẫu thuật ấy chỉ là 30% thôi Và người cha vĩ đại ấy lo lắng một điều rằng nếu như cái điều không hay xảy ra với mình thì sao Đây ạ, à, 131 đứa trẻ đây Các bạn ơi, thì đây đều là những cái câu chuyện rất là gần gũi đối với chúng ta là những cái con người bình thường xung quanh chúng ta nhưng mà họ đã truyền một cái cảm hứng sống rất lớn và từ cái cảm hứng sống ấy chúng ta có thể nhìn nhận những dẫn chứng này trên các góc độ khác nhau để thấy rằng đối với đây ạ à, chúng ta có thể sử dụng những cái dẫn chứng này cho rất nhiều những cái đề tài khác nhau chúng mình nhá được không ạ à? hay là sự hy sinh của ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đó là cái sự cống hiến đúng ạ cho đất nước cho tổ quốc đúng không nào? Và các bạn ơi, cái cách mà chúng mình thiết lập phần dẫn chứng khá là đơn giản thôi. Giống như cái bảng mà chị chuẩn bị cho các bạn thì đây nhá, các bạn có thể nhìn thấy này, dẫn chứng. Chúng ta sẽ thiết lập theo như sau. Thứ nhất đó chính là đây ạ, à, Lê Trọng Tấn. Được không nào? Chàng trai đây ạ, à, chàng trai chạy Grab. Đây chúng mình sẽ cùng thiết lập nhá. Trước tiên phải là tên của người đó trước. Đó, được không nào? thì chúng mình sẽ có cái nội dung đó chính là đây chính là anh Grab đáng yêu. Đây anh Grab đã hỗ trợ điều tiết giao thông vài ngày trước ở đoạn đường Trường Trinh Tôn Thất Tùng. Đó, được không ạ? À? Anh Grab đã anh Grab đáng yêu xuống đường hỗ trợ cảnh sát giao thông điều tiết giao thông vài ngày trước ở quãng đường Trường Trinh và Tôn Thất Tùng được không ạ? À? Bên cạnh cái hành động rất là đáng khen này thì anh ấy cũng chính là khách hàng thường xuyên của học viện huyết học Khách hàng thường xuyên cho vào trong ngoặc kép bởi vì đây là một cái cách gọi muốn nói tới gì ạ? À? muốn nói tới À chị xin lỗi nhá, không phải là Lê Trọng Tấn đâu ạ Mà ở đây chúng ta có là anh Tên của anh ấy là Nguyễn Văn Thanh 26 tuổi ở đây ạ à, Thanh Lâm Mê Linh Hà Nội Lê Trọng Tấn ở đây là tên đường ạ à, Chị nhìn nhầm ạ à. <laughs> Đây nhá Anh rap đáng yêu xuống đường hỗ trợ cảnh sát giao thông Ở cái quãng đường đó chính là Trường Trinh, Tôn Thất Tùng và Lê Trọng Tấn Và anh ấy cũng chính là một chàng trai Đá hơn 100 lần Được không ạ? À? Hơn 100 lần Hiến tiểu cầu À hiến máu Hiến tiểu cầu hiến máu hiến tiểu cầu đó các bạn ơi được không ạ à? hiến máu hiến tiểu cầu À, đây ạ, à, chúng ta có này, anh Thanh vẫn đều đặn hiến máu tiểu cầu và coi hiến máu giúp đỡ giúp đỡ cộng đồng là niềm hạnh phúc của mình. Đó các bạn ơi, thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là à, đây ạ, à, việc tình nguyện hy sinh thời gian công sức của mình để đóng góp những điều tích cực cho cộng đồng là một điều hết sức là một là, là một điều hết sức bình thường trong cuộc sống hàng ngày của chàng thanh niên 26 tuổi này. Và đây là một cái cách sống đẹp, đầy nhiệt huyết, đã truyền cảm hứng, lan tỏa cái tinh thần tự nguyện, sự sẻ chia và ý thức trách nhiệm vì cộng đồng. Vậy là từ cái phần dẫn chứng này, chúng ta có thể áp dụng dẫn chứng này cho những cái chùm chủ đề. Đó là gì nhỉ các bạn nhỉ? Đó là chùm chủ đề về à, ý thức trách nhiệm đúng không? Ý thức trách nhiệm với cộng đồng này. Đó, hay là trùng chủ đề về à, à, ý nghĩa của những điều tử tế, những điều tốt đẹp trong cuộc đời này. Đúng không? Những điều tốt đẹp trong cuộc đời này. Phải không ạ? Hay là về cái sự cống hiến hy sinh thầm lặng này à, của những cái con người nhỏ bé của những người trẻ này đấy thì ý chị là như thế là các bạn ơi chúng ta sẽ sưu tầm những cái dẫn chứng và chúng ta cũng sẽ nhìn những cái dẫn chứng ấy trên các cái phương diện khác nhau để có thể thấy rằng thì ra là một cái dẫn chứng này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cho nhiều dạng đề khác nhau được không ạ à? Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động sử dụng cho nhiều dạng đề khác nhau Chứ không nhất thiết là chỉ ở một cái dạng đề nào cả Thì tương tự như vậy các bạn vẫn sẽ tiếp tục tích lũy thêm các cái dẫn chứng ở đây Dựa theo những cái nguồn mà chị đã để cho chúng mình Được không nào? Hay đây ạ, à, chúng ta có ở đây à, Chúng ta có ở đây nhá Được không nào? Những cái câu chuyện rất là đẹp Tình yêu đây ạ à. Các bạn có thể thấy này kho báu tái chế của hai vợ chồng ông cụ 70 tuổi này. Đấy, bởi ông bà ta thường nói khi một đồ vật hỏng, họ sẽ sửa chứ không bỏ. Cũng như tình yêu, sai đâu thì sửa đó chứ ta không rời xa nhau. <laughs> Một câu chuyện rất đẹp để cho chúng ta có thêm niềm tin về tình yêu đúng không ạ? Và đối với ông Lĩnh thì rác cũng phải rác cũng là một loại tài nguyên, nếu biết tận dụng thì chúng sẽ là kho báu vô giá thế thì muốn là có được dẫn chứng thì bây giờ các bạn không chỉ là đọc mà các bạn sẽ còn phải xem cái phần video clip này và các bạn tự rút ra cho chính bản thân mình cái dẫn chứng về về gì ạ? Hai vợ chồng ông cụ 70 tuổi này nữa. Được không nào? Đó, xong rồi chúng mình sẽ xem là phù hợp với những cái đề tài như thế nào. Được chưa? Hãy chú ý giúp chị nhá. Hãy chú ý giúp chị điều này nha. Ok chưa ạ? Hay là ở đây chúng ta có câu chuyện về lớp học đặc biệt nơi cửa Phật này Trang bị kiến thức và kỹ năng cho trẻ em nghèo ở Đồng Nai Thì đây cũng là một câu chuyện để chúng ta thấy rằng là rất là phù hợp để đưa vào những cái điều tử tế tốt đẹp trong cuộc đời này Ok không ạ? À? Các bạn nhá Được không? Được không? Được không nào? Hay là ví dụ đây này, người đàn ông lắp ráp xe đạp gửi tặng cho học sinh khó khăn đây này. Đấy, hay là một hay là hình ảnh về một người hùng đã không may hy sinh khi mà cứu 5 người tắm biển này. Đó các bạn ơi thì chúng ta có thể thấy những suất cơm 5.000 đồng tình nghĩa ở thủ đô này. Các bạn ơi có quá là nhiều những cái phần dẫn chứng mà chúng ta có thể tìm được từ một cái trang cực kỳ nhỏ mà chị chia sẻ với các bạn ở đây. Đó chính là cái trang việc tử tế này. Ngoài ra thì các bạn hãy chủ động tích lũy thêm những cái phần kiến thức và thiết lập những cái phần kiến thức đó theo cái bảng mà chị đã à, vạch ra cho chúng mình ở đây nhá. Vì sao các bạn nên tự thiết lập dẫn chứng? Bởi vì khi các bạn tự thiết lập dẫn chứng, đây sẽ là cái quá trình các bạn trực tiếp đến với những cái nguồn kiến thức cần thiết cho câu nghị luận xã hội. Nghị luận xã hội mà không có dẫn chứng thì chẳng khác nào đi ra tòa rất là cố gắng để cãi cho thân chủ của mình nhưng mà lại không có bằng chứng mình không có bằng chứng thì ai tin mình hả các em đây là chị nói thật không có bằng chứng ai tin mình đúng không nào không có bằng chứng thì ai tin mình nhưng mà đã là dẫn chứng đưa ra thì phải là người thật việc thật số liệu thật các em nhá thì đây sẽ là cái bước đầu tiên đó chính là cái bước tích lũy dẫn chứng vậy thì lời khuyên ngày hôm nay dành cho chúng mình đây đó là hãy chuẩn bị cho bản thân một cái bảng dẫn chứng nha các em ở trong cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này thì cũng có những cái bảng dẫn chứng về rất nhiều các cái đề tài khác nhau dành cho các bạn nhưng mà các em ơi thật ra là như thế này nhá có nhiều bạn thì cho rằng là chị ơi em thì em nghĩ là mình phải luôn luôn tìm kiếm những cái dẫn chứng mới để đưa vào nhưng mà chị thì chị lại cho rằng là đôi khi á nhiều bạn ấy, bạn ấy chỉ có một cái kho dẫn chứng khoảng tầm 20 dẫn chứng thôi. Nhưng mà bạn ấy biết linh hoạt nhìn nhận cái dẫn chứng đấy Và bạn ấy biết linh hoạt để đưa cái dẫn chứng đó vào trong phần bài viết của mình Thì nó sẽ còn tốt hơn rất nhiều So với một bạn có một cái kho 200 dẫn chứng Nhưng mà lại không biết xử lý cái phần dẫn chứng đấy Không biết đưa ra cái phần dẫn chứng đấy Đưa vào một cách thật là hợp lý trong bài viết của mình và có một cái rất hay đó là nhiều khi các bạn nghĩ rằng là những cái dẫn chứng mang tính chất kinh điển ví dụ như bác hồ à, ví dụ như là đại tướng võ nguyên giáp ví dụ như là bill gates thomas edison à, vân vân được không ạ einstein vân vân à, là những cái dẫn chứng mà nó quá cũ rồi và nó không còn hay nữa thì sẽ có những cái cách để chúng ta thấy là thật ra không phải là dẫn chứng cũ thì là không hay mà điều quan trọng là các bạn biết các bạn biết cách đưa cái dẫn chứng cũ đó vào phần bài viết của mình như thế nào để cho đặc sắc thôi đặc sắc hơn thôi và cái cách này thì chị xin phép là sẽ để lại để chia sẻ cùng với chúng mình ở trong cái khóa học nghị luận xã hội 29.000 của chúng mình nhá 29.000 cho một buổi học chúng ta sẽ có 10 buổi học để cùng với nhau nâng cấp ngay và luôn về nghị luận xã hội để các bạn bắt đầu năm học mới năm nay các bạn phải viết nghị luận xã hội thật là ngầu các bạn phải có cái sự xuất sắc hơn so với những người khác và đây sẽ là cái khóa học dành cho các bạn học sinh lớp 9, lớp 10, lớp 11 và lớp 12 Các em đều có thể tham gia Và chị mong rằng là các bạn hãy cho chị cũng như cho chính các em một cái cơ hội để được gặp gỡ nhau trong cái khóa học nghị luận xã hội đó nha. Một lát nữa nếu như muốn đăng ký thì các bạn hãy nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên chúng mình nhá. Rồi bây giờ quay trở lại đây. Chúng ta sẽ đến với cái phần đó là đưa dẫn chứng Đưa dẫn chứng vào bài viết Được không ạ? Cụ thể là vào đoạn văn nghị luận xã hội À các bạn ơi Bình thường á sẽ có rất là nhiều bạn sẽ làm theo cái hình thức như thế này Tức là ở trên tôi tiến hành phân tích bàn luận xong rồi á Đúng không ạ? Thì bây giờ tôi chỉ việc là có rất nhiều bạn chỉ gọi là nhắc đến dẫn chứng thôi Thường là các bạn sẽ làm kiểu này Tức là ví dụ đề bài đưa ra là à, ý nghĩa của à, sức à, nhiều bạn sẽ đưa nhiều đề bài thì sẽ đưa ra là à, ý nghĩa của những cái điều tử tế trong cuộc đời này. Thì các bạn sẽ chỉ nhắc đến là à khi mà nói đến ý nghĩa của những cái điều tử tế trong cuộc đời thì tôi nhớ về anh Nguyễn Văn Thanh một cái chàng trai Grab đã xuống đường hỗ trợ cảnh sát giao thông điều tiết giao thông Vài ngày ở đường Trường Trinh, Tôn Thất Tùng và Lê Trọng Tấn chấm hết Tức là các bạn mới chỉ làm được một cái bước đó là nhắc đến cái dẫn chứng đó thôi Nhưng mà các em ơi, bản chất của vấn đề không phải là như thế Thế nên nếu như bạn nào mới chỉ đang làm đến phần dẫn nhắc đến dẫn chứng của nhắc đến dẫn chứng ở trong phần bài viết thôi thì chị nghĩ nó là chưa đủ các bạn ạ mà chị thì chị cho rằng khi mà chúng ta đã đưa dẫn chứng vào trong phần bài viết thì chúng ta cần phải đảm bảo các yếu tố như sau bởi vì là cái phần chứng minh này nó không phải là một cái thao tác tách biệt mà nó là một cái thao tác cần cái sự liên kết đối với những cái thao tác ở phía trên nữa và cái thao tác ngay bên trên ở phía bên trên các bạn có thể nhìn thấy chúng ta có một cái thao tác đó chính là phân tích và bàn luận tức là chúng ta đã tiến hành phân tích và bàn luận xong rồi và bây giờ cái việc mà chúng mình đang làm đó chính là chúng mình tiến hành chứng minh vậy thì chúng ta sẽ phải có một cái gì nhỉ có một cái phần dẫn dắt hay nói cách khác là một cái ý chuyển từ cái phần mà chúng ta đang phân tích bàn luận để dẫn vào cái phần đưa ra dẫn chứng ở đây Ok không nào? Chú ý giúp cho chị nhá. Thế sau đó khi mà đưa ra dẫn chứng ở đây rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Đó chính là chúng ta dẫn ra sau này, chúng ta sẽ gọi tên dẫn chứng. Đó. Gọi tên dẫn chứng xong thì chúng mình sẽ tiến hành trình bày về dẫn chứng đó. Trình bày về dẫn chứng xong rồi thì chúng ta phải làm cái này rất quan trọng, đó là phân tích dẫn chứng để thấy được tính phù hợp của dẫn chứng đối với vấn đề nghị luận ở phía bên trên nhá. Ok không nào? Được không ạ? À? Đây là một cái rất là quan trọng nhưng mà chị tin rằng không phải là nhiều bạn làm được cái này Thậm chí rất ít các bạn làm được cái này Mà đa số các bạn sẽ chỉ dừng lại ở cái bước này thôi đó là gọi tên cái dẫn chứng đó ra thôi hoặc cũng sẽ có nhiều bạn chỉ nói đến cái bước này tức là trình bày được cái dẫn chứng đó ra thôi còn một trong những cái thao tác cực kỳ quan trọng là phải phân tích cái dẫn chứng đó để thấy được cái tính phù hợp của dẫn chứng đối với vấn đề nghị luận thì chúng mình lại rất là ít bạn làm được điều này các em ạ. Được không nào? Các em ơi, không phải là đưa ra dẫn chứng ở đây chỉ là gọi tên dẫn chứng mà đưa ra dẫn chứng ở đây là chúng ta phải phân tích và trình bày được cái dẫn chứng đó để người ta thấy được cái tính phù hợp của dẫn chứng đối với vấn đề. Hay nói cách khác, thực sự tôi đang sử dụng cái dẫn chứng này để làm gì ạ? Để làm rõ hơn cái vấn đề nghị luận ở phía trên và thuyết phục bạn đọc về cái vấn đề mà cái quan điểm tôi đưa ra ở phía bên trên. Bây giờ thì à, chị à, xin phép là sẽ được lấy một cái ví dụ cho các bạn như sau nhé Ví dụ Được không nào? Chúng ta có một cái ví dụ như sau Lại tiếp tục mượn cái cuốn này nha Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội Một trong những cái cuốn bestseller của Văn Trị Hiên đây Các bạn mà không sở hữu cái cuốn này thì uổng vô cùng chúng mình ạ Chị nói thật, các bạn mà không sở hữu cái cuốn cái cuốn này thì uổng vô cùng luôn Ở đây chúng mình sẽ có này, đợi chị một chút xíu Đợi chị một chút xíu nhá Đây ạ, à, chúng mình sẽ có cái cuốn này Chúng ta sẽ có một cái đề bài cụ thể như sau này Đây, chúng ta sẽ cùng xem nhá à, Ví dụ như ở đây chị sẽ có một cái đề bài Đó là về... Để xem cái cách chúng mình đưa ra dẫn chứng là gì nhá Không biết là các bạn đang quan tâm tới ờ, đề bài gì ạ? Ý nghĩa của lòng tốt à chúng ta có một cái đề bài ý nghĩa của lòng tốt ý nghĩa của lòng tốt thật ra thì cái đề bài này nó cũng sẽ rất gần với cái đề bài đó chính là đây ạ à, các bạn sẽ nhìn thấy này các bạn sẽ nhìn thấy đó là ý nghĩa của những điều tử tế trong cuộc đời đúng không ạ hoặc là ý nghĩa của những điều tốt đẹp trong cuộc đời thì nếu như mà bạn nào mà học cùng với chị nhiều ạ thì các bạn sẽ thấy là thường cái cách triển khai mà chị Hiên hay dùng khi nói về những cái điều tử tế và tốt đẹp trong cuộc đời này đó chính là chị hay mượn một cái ý tưởng từ một cái bài thơ mang tựa đề là phố xa phố ta của nhà thơ à, của nhà thơ Lưu Quang Vũ ấy, để chị à, dẫn vào cái phần bài viết được không ạ? À? thế nên chị mới bảo là khi mà các bạn tham gia cùng với chị Hiên trong cái khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu 29.000 cho một buổi sắp tới, cụ thể là 299.000 cho một cái khóa học. Thì à, các em bên cạnh cái việc là có cái phương pháp để có thể làm nghị luận xã hội thì một trong những cái điều mà chị cũng thấy rất là hay các bạn có thể tìm thấy ở trong cái khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu này của chị đó chính là cái ý tưởng để giúp cho các bạn có thể triển khai bài viết của mình một cách hay ho hơn thì ở đây ví dụ nhé đối với đề bài về ý nghĩa của lòng tốt hay nói cách khác là ý nghĩa của những điều tử tế tốt đẹp những cái điều tốt đẹp trong cuộc đời này thì các bạn có thể sử dụng nếu cuộc đời này toàn những chuyện xấu xa thì tại sao cây táo lại nở hoa thì các bạn có thể dùng luôn đúng không ạ hình ảnh những bông hoa táo đúng không ạ đến mùa thì vẫn nở đã nhắc nhớ tôi về ý nghĩa của lòng tốt trong cuộc đời này hay ý nghĩa của những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu trong cuộc đời này kiểu như vậy được không nào hay là bằng một cách khác các bạn có thể triển khai như sau chúng ta ai cũng muốn giúp người khác con người là thế chúng ta muốn sống bên nhau hạnh phúc chứ không phải sự khổ sở của nhau và có lẽ cũng chính bởi quan niệm tốt đẹp ấy mà những câu chuyện về lòng tốt đã xuất hiện nhiều hơn ở cuộc đời để chúng ta hiểu thêm giá trị lớn lao của điều này. Ví dụ là như vậy. Được không ạ? À? Có rất nhiều cách để dẫn vào nhưng đấy là một trong số những cái cách để chúng ta có thể đưa ra. Và sau đó thì các bạn sẽ tiến hành làm từng bước ở đây giống như phần hướng dẫn của chị. Giải thích lòng tốt là gì? Khi mà nhìn nhận vào cái vấn đề này trong phần phân tích và bàn luận thì hai cái câu hỏi mà chúng mình cần phải trả lời đó chính là quan điểm của các bạn về ý nghĩa của lòng tốt. Thì ở đây tôi sẽ dùng một cái câu khẳng định và cái cách trả lời của tôi đưa ra, cái quan điểm của tôi đưa ra đó chính là lòng tốt mang giá trị lớn lao hoặc là mang ý nghĩa lớn lao À được không ạ? À? Trong cuộc sống Ví dụ thế Đây là cách tôi đưa ra quan điểm ngày hôm qua Cái này chị đã nói rồi Bạn nào mà không xem buổi hôm qua thì uổng vô cùng Đây là nói thật Bạn nào không xem buổi hôm qua thì uổng vô cùng Ok chưa ạ? À? Tiếp tục ở đây chúng mình sẽ có này Sau khi nêu ra quan điểm rồi thì mình phải tiến hành lập luận Bằng những cái lý lẽ của mình Đúng không ạ? À? Để làm gì nhở? Để cho người ta thấy rằng là đúng Là lòng tốt mang giá trị lớn lao thật và cái giá trị lớn lao đó được biểu thị như thế nào thì mình sẽ phải làm rõ ở đây nhá. Ok chưa ạ? hãy hãy làm rõ ở cái này. Được chưa nào? Nhá, chúng ta sẽ có được những cái điều gì khi mà chúng ta mang trong mình một cái lòng tốt, mang trong mình những cái sự tử tế, được không ạ? Và đây, chúng ta cái phần quan trọng nhất đó là dẫn chứng đây. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi vào cái phần dẫn chứng này để các bạn sẽ nhìn rõ hơn nhá sẽ có khá là nhiều cách để chúng mình có thể dẫn dắt vào cái dẫn chứng rất là đơn giản thôi ví dụ như thế này chúng ta sẽ có được không ạ nói về hay là gì ạ suy nghĩ về được không ạ cộng với vấn đề nghị luận ở đây đó là ý nghĩa lớn lao của lòng tôi à, được không ạ chúng ta nhớ tới hay chúng ta không thể quên à câu chuyện của cộng với cái dẫn chứng ra đây gọi tên dẫn chứng ra đây được không ạ à? thì ở trong cái phần gọi tên dẫn chứng này chị sẽ ghi đó chính là chúng ta không thể quên câu chuyện của anh Nguyễn Ngọc Mạnh à các bạn có nhớ hình ảnh À, của anh Nguyễn Ngọc Mạnh không ạ? À? Khi mà anh ấy đã rất là nhanh chóng để cứu một cái em bé rơi từ tầng 12 của một khu chung cư ở uh, gì ạ? À, ở uh, gì ạ? À? Đã cứu một cái em bé rơi từ tầng 12 ở một cái tòa nhà chung cư và rất là may mắn với cái điều tử tế mà anh ấy đã làm thì em bé đó đã được cứu sống đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là với cái hành động đó của anh Nguyễn Ngọc Bạch đã thêm một lần nữa khẳng định về cái ý nghĩa của lòng tốt trong cuộc đời. Và ý nghĩa mà chúng ta có thể thấy rõ ràng nhất ở đây đó chính là nhờ vào cái lòng tốt đúng không ạ? Nhờ vào cái sự tử tế của anh mà đã cứu sống tính mạng của một đứa bé. Và nó đã truyền cảm hứng tới rất nhiều con người xung quanh chúng ta và chúng ta có thể thấy rằng anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã nhận được cái sự tin yêu, cái tình cảm Đúng không ạ? Sự gì ạ? Cái sự tin yêu và những cái tình cảm ngưỡng mộ dành cho chính bản thân anh với cái điều tốt đẹp đó mà anh đã đã làm được. Được không nào? Hay là ví dụ chúng ta có đó là hình ảnh của người anh hùng Trung Văn Nam khi đã cứu sống một bé gái mắc kẹt trong ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn. Đúng không ạ? thì chúng ta thấy rằng đó cũng tiếp tục là một cái câu chuyện về lòng tốt. Thế nhưng ở đây sau khi mà chúng ta nêu ra dẫn chứng về anh Nguyễn Ngọc Mạnh rồi nhá, gọi tên dẫn chứng rồi nhá, thì chúng ta sẽ phải tiến hành, chúng ta sẽ phải trình bày lại cái diễn biến sự việc. Hay nói cách khác là những cái gì đã xảy ra để thấy rằng là à, đúng là anh Mạnh anh ấy đã làm được gì ạ? Anh ấy đã làm được những cái điều tốt đẹp này thật. Được không nào? Được không ạ? À? Rõ ràng là anh ấy đã làm được điều tốt đẹp thật và điều tốt đẹp đó, đó chính là anh ấy đã cứu sống Cứu sống một em bé rơi từ tầng 12 của một khu chung cư được không ạ? À? Của một khu chung cư Và các bạn ơi, nếu như các bạn chỉ dừng lại ở đây Thì mới chỉ dừng ở cái phần là các bạn trình bày về dẫn chứng thôi nhưng mà như chị đã nói ấy, thì chúng ta cần phải làm gì nhỉ? À, chúng ta còn cần phải phân tích để thấy được rằng đúng là đối với cái việc là anh Nguyễn Ngọc Mạnh anh ấy làm những cái điều tốt đẹp ấy. Anh ấy đã dùng lòng tốt của mình để làm cái điều đó và không gì ạ, à, không ngại đến những cái hiểm nguy gian khổ anh ấy đã làm cái việc đó thì nó đã truyền tải cái ý nghĩa nó mang cái ý nghĩa lớn lao như thế nào thì cái ý nghĩa từ cái việc này hay nói cách khác đây chính là thao tác phân tích để thấy được tính phù hợp thì cái ý nghĩa lớn lao của cái việc là anh ấy đã làm cái việc tốt ấy đó chính là gì ạ đó là cứu sống được đứa bé phải không nào cứu sống được đứa bé này phải không ạ à? và chúng ta có thể thấy rằng là gì nhở À, chính cái câu chuyện đó đã lan tỏa cái giá trị sống tích cực. Giá trị sống tích cực. Để gì ạ? À? Để con người có thêm cái lòng tin vào gì ạ? À? Đã có thêm cái niềm tin vào lòng tốt ở cuộc đời này. Và từ đó giúp cho chúng ta góp phần cho chúng ta cũng lan tỏa những cái giá trị để bản thân chúng ta có trách nhiệm phải xây dựng một cái xã hội biết yêu thương một cái xã hội mà trao đi luôn luôn trao đi những cái điều tốt đẹp và đối với bản thân của anh mạnh anh ấy cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm bởi vì anh ấy đã làm được điều đó đúng không ạ rất là nhanh chóng anh ấy đã làm anh ấy đã làm anh ấy xả thân để làm điều đó và anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm và chính cái điều đó cũng giúp cho anh nhận được cái sự tin yêu cái lòng yêu mến từ mọi người xung quanh với một cái hành động rất là đẹp của mình thì các em ơi, cái quá trình mà các bạn phân tích cái dẫn chứng đấy chính là cái quá trình để các bạn thấy được rằng là à, đấy, ở phía trên tôi vừa nói rằng là ý nghĩa lớn lao của lòng tốt đó chính là khiến cho mọi người gì ạ? à, đó chính là cho chúng ta thấy con người sẽ cần con người hơn biết sống yêu thương biết sống yêu thương nhau hơn xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn những người cho đi lòng tốt thì sẽ nhận được cái sự yêu mến từ mọi người xung quanh và truyền cái cảm hứng sống tốt đẹp đến với mọi người xung quanh những người mà nhận được lòng tốt thì họ sẽ có thêm cái lòng can đảm để bước tiếp dù có phải bước qua những cái khó khăn và vất vả trong cuộc đời này đó thì ý chị là như thế Trên chúng mình vừa nói như thế Thì ở dưới đây chúng mình lấy cái dẫn chứng đó ra Chúng mình cũng phải gì ạ Cho nó khớp với cái phần phân tích và bàn luận với chúng ta Ở phía bên trên Hiểu ý chị không ạ à? Nhá thì đấy mới là cái cách đưa ra dẫn chứng Để nó phát huy được toàn bộ cái khả năng của mình Phát huy được toàn bộ cái giá trị của mình Chứ không chỉ dừng lại ở cái việc là các bạn chỉ nhắc đến dẫn chứng ở đây có rất nhiều bạn làm bài nhá Thậm chí là trong bài xuất hiện cực kỳ nhiều dẫn chứng Nào là dẫn chứng về Bác Hồ Nào là dẫn chứng về Thomas Edison Nào là dẫn chứng về nhà bác học Darwin Nói chung là Einstein Rất là nhiều dẫn chứng Marie Curie rất nhiều dẫn chứng đưa vào Nhưng mà chỉ toàn là nhắc đến thôi Chứ có làm cái bước tiếp theo là Mình phải phân tích cái dẫn chứng đấy để thấy được cái tính phù hợp đâu Đây là chị nói thật nhưng các em ơi, không phải là chúng ta biết được cái phương pháp như thế là chúng ta sẽ làm được ngay. Mà đây sẽ là một cái quá trình để chúng ta đẽo gọt, là một cái quá trình để chúng ta luyện tập thường xuyên đưa dẫn chứng vào và đảm bảo từng cái bước như vậy thì chị tin rằng là cái phần đưa dẫn chứng của các bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn và nó cũng sẽ tạo ra một cái tính thuyết phục lớn cho bài viết khi các bạn thực sự biết cách đưa dẫn chứng phù hợp. Ok chưa ạ? À? Thì chúng mình ơi, đây chính là những cái phần nội dung trong buổi ngày hôm nay chị muốn trao đổi cùng với các em Nhanh quá, gần một tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua Và chị tin rằng ngày hôm nay sau khi mà tham gia cùng với chị Hiên trong cái buổi học thứ hai này Các bạn đã hiểu thêm về dẫn chứng cũng như là các bạn cũng đã biết được những cái bước mà chúng mình cần đưa dẫn những cái bước để đưa dẫn chứng vào trong phần bài viết một cách thích hợp rồi đúng không ạ? thật ra là có còn có quá nhiều thứ để muốn nói với các bạn rất là muốn có thể làm thêm những cái phần bài tập nữa với các bạn cơ nhưng mà về cơ bản thì chúng ta cũng thấy là thời gian không cho phép có lẽ là chị Hiên sẽ đợi chúng mình ở trong cái khóa học bứt phá nghị luận xã hội 200 với mức học phí rất là ưu đãi cho các bạn Đó là 29.000 cho một buổi học cùng với chị Hiên Chúng ta có 10 buổi với học phí là 299.000 Chị rất mong là các bạn hãy nhanh chóng đăng ký khóa học này để trong cái khóa học đó chị có một cái kho tài liệu siêu to khổng lồ dành tặng cho các bạn. Và đương nhiên tài liệu thì chỉ là một phần cái quan trọng hơn là chị có cả một cái kho tàng kiến thức về nghị luận xã hội muốn được truyền tải tới các bạn để các bạn có thể viết được những cái bài nghị luận xã hội thật là đỉnh của đỉnh và các bạn có thể nói ra được quan điểm của mình cũng như thuyết phục người khác về quan điểm của các bạn nhé buổi sáng ngày hôm nay đã chính thức mở đăng ký khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu với mục tiêu là bứt phá câu nghị luận xã hội. Thế nên là chị rất là mong là các em có thể dành một chút thời gian để tìm hiểu về cái khóa học này. À, nếu như cảm thấy phù hợp thì nhanh chóng đăng ký để chị em mình gặp nhau trong khóa học đó vào tháng 9 tới nhá. Còn ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm thời nói lời tạm biệt tại đây. Ngày mai chị sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn thêm những cái điều nữa đó có thể là về lật ngược vấn đề đó có thể là về, về ờ, à, việc à, chúng ta sẽ liên hệ bản thân và đưa ra thông điệp nội dung là gì thì buổi sáng ngày mai chị em mình sẽ cùng gặp nhau nhé và nhớ là khóa học nghị luận xã hội này sẽ dành cho các bạn từ lớp 8 đến lớp 12 nha nếu như các bạn đang ở đối tượng đó thì nhất định phải tìm hiểu về khóa học này nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại chúng mình chúc chúng mình một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nhé bye bye Đăng ký ngay khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu cùng học văn chị Hiên để cải thiện kỹ năng, phương pháp làm bài, thực chiến đề với lộ trình học tập hoàn toàn mới phù hợp với tất cả các bạn học sinh từ lớp 8 đến lớp 12. Hãy cùng gặp chị trong khóa học này để chinh phục nghị luận xã hội các bạn nhé!